giáo sư để nữ giáo sư chúng ta càng ngày là càng tăng tiến về mặt trong tâm tình này giờ đây tất cả mọi người chúng ta nhân lên Chúa với những lời nguyện xin với những tiếng nguyện xin trong thánh lễ mà chúng ta được hôm nay tất cả mọi người cầu cho tất cả những con sống khi đã qua đời trong giáo sư trong tâm tình là ơn Chúa được Mẹ cả xe do mẹ Thiên Chúa xin lễ một mạng nhân dân hữu chức nhân dân họ còn sống khi đang qua đời tạ ta hơn 60 năm hôn phối ta hơn 47 năm hôn phối ta hơn 37 năm hôn phối ta hơn 37 năm hôn phối ta hơn 25 năm hôn phối ta hơn 23 năm hôn phối đồng thời ta xin đánh dấu để con xem hóa các hồn tín nhân vượt ngoài hồn cha mẹ hai bên là các hồn tâm tình tạ ơn và để chúng ta nguyện xin chúng ta đến lòng Chúa giờ đây những người chúng ta thành tâm sám hối để xin đang thực hành hồn nhiệm Lệnh chúa xin thương xót chúng con full phần hồn cũng như là cả về phần xác kính thưa quý tu sĩ quý chức quý đồng bào chị em ngay từ thời sơ khai giáo hội đã tin nhận mẹ Maria mẹ Thiên Chúa tuy nhiên vì Thiên Chúa đã ban cho vì mẹ Maria chỉ có sinh ra thân sắc Chúa Giêsu mà thôi khi mà chúng ta nghe qua lý luận này thì chúng ta cảm thấy có một phần nào đó đúng nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ kỹ hơn nếu mà chúng ta tìm hiểu thấu đáo hơn thì lại không đúng nữa vì sao vậy thử hỏi lý đường là người phụ nữ đó chỉ có sinh ra thân xác tôi Còn linh hồn là do Thiên Chúa dự mà có Tuy nhiên ai cũng biết con người chúng ta có cả hồn cả xác Nếu mà chúng ta tách hồn ra khỏi xác thì hoặc đó chỉ là một tử thi hoặc là một hiện vật khởi xướng làm phim này là một giáo mục tên là Tonio và khi muốn chống lại lời cao giảng sai lạc giáo lý của vị giáo mục này thì có khoảng 200 giáo mục đã họp cộng đồng chung tại Efeso ngày 22 tháng 6 năm 431 dưới quyền chủ tòa của thánh giáo phụ Sinfilo. Cộng đồng đã kết án nâng Dorio và long trọng tuyên bố Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và từ công đồng đó, chúng ta thấy có phần sau của kinh kính mừng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời đổ cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Kính thưa cộng đoàn trở về cái bài kinh mừng lịch sử mà chúng ta vừa nghe nói đến thái độ của Đức Mẹ có một anh chàng thanh niên nọ anh này anh có một cái tính rất là quen quen. rồi một ngày kia anh ta sắm cho mình được một chiếc áo rất mới rất đẹp và ngay từ buổi sáng sớm thì anh ta đã mặc vào và ra đứng giữa ngã ba đường kẻ qua người lại rất là đông thế nhưng chẳng có một ai chú ý đến anh và cũng chẳng có một ai nghe thấy một tiếng rồi cuối ngày đàn ông đến gần và bảo anh anh có thấy con bò của tôi bị lạc qua đây không được chỉ có người hỏi đến mình anh ta trả lời liền thú thật là từ lúc tôi mặc chiếc áo mới này từ buổi sáng tinh xưa cho đến giờ này tôi chẳng thấy có con bò nào chạy qua đây cả Kinh thưa quý cộng đoàn thay đổi trên đây của anh thanh niên nó khác hoàn toàn mọi điều và suy nghĩ lý lạc trong lòng quả thật mẹ là một gương cho những ai cho tất cả chúng ta luôn suy niệm lời chúa suy niệm lời chúa để rồi chúng ta tìm ra thánh ý của chúa và từ đó tìm được một lối đi chính xác cho cuộc đời của mình mẹ luôn ghi nhớ và suy niệm vì mẹ biết chúa là chủ lịch sử chúa là chủ thời gian vì yêu thương mà chúa đã sắp đặt sắp xếp cho con người một chương trình mà chương trình này rất là tốt đẹp và hoàn hảo khi mà con người chúng ta làm sai thì chúa lại tìm mọi cách để mà cứu chúa riêng bản thân của mẹ Maria đã cảm nghiệm từ việc truyền tin cho đến việc xin từ những tinh thần ca hát cho đến việc đưa Chúa Giêsu trốn sang an cập tất cả nó đều trong cái chương trình của Thiên Chúa chương trình này đã bày tỏ lòng yêu thương muốn cứu chuộc con người vì con người và mong con người được hạnh phúc mẹ ghi nhớ và được mẹ tìm thấy đó là qua những biến cố như là kê khai hổ tịch như là trốn sang ai cập anh ý được mẹ thấy với một cái mong muốn đó là chúng ta muốn đặt cả cái thế giới này vào trong bàn tay yêu thương của mình để thế giới này được sinh lại để thế giới này được đổi mới chỉ có khi nào mà sinh để rồi có được một nền hòa bình thực sự trường tồn vì hòa bình không chỉ là vắng bóng của chiến tranh bom đạn nhưng còn là con người chúng ta đến chắc chắn do một mẹ của chúa rất cần người cầu nguyện rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các giáo họ đã chi đã ăn để rồi trong họ mới này cho họ mẹ của chúa này sẽ cùng sánh bước với các giáo họ khác để mà phát triển và cũng như là đi lên một cách không ngừng ước mong của cha thánh xứ cũng như anh em chúng con đó là giáo họ trong giáo xứ thì trong đó có các giáo họ cùng dìu dắt nhau đi lên cùng dìu dắt nhau để hoàn thành tin cùng sống trong tâm tình hiệp nhất yêu thương nếu như trong giáo họ chúng ta mà làm được như thế thì có nghĩa rằng giáo xứ chúng ta sẽ còn tiến đi rất xa và phát triển xa hơn nữa về mọi mặt về nhân sự về con người và đặc biệt là các mặt đạo đức tốt lành như là lòng chủ ước mong trong vấn đề đó còn xin quý chủ quý cha quý tu sĩ đặc biệt là quý chị trong nhiệm kỳ mới này với ông bà chị em một năm mới 2020 tràn đầy niềm vui chan hòa ân sủng ân lòng ân đức của Chúa và mẹ Maria mẹ Thiên Chúa mà giao thấu này. Tôi yêu kính một Thiên Chúa là Cha con. sư phụ đòi hỏi anh chị em luôn sống gương mẫu lòng đạo đức ứng xử khôn ngoan biết yêu thương và chăm sóc mọi người trong địa bàn giáo sư chúng ta vậy ông bà anh chị em có sẵn sàng không nhờ chúa chúng con xin hứa là cộng sự yên của cha thánh sứ Vinh anh chị em hãy luôn liên kết với ngài các ngài trong mọi việc khi phục vụ giáo sư ông bà anh chị em hãy biết đặt lời chủ trương trên tương lời cùng đồng trách nhiệm xây dựng giáo sư và mở mang nước chúa ông bà anh chị em hãy giúp nhau vượt qua mọi bất đồng mọi chia rẽ và luôn phát huy tình đoàn kết Kitô để mọi người nhận biết anh chị em là môn đệ của Chúa và chúc tổ Thiên Chúa là Cha chúng ta. Vậy ông bà anh chị em có sẵn sàng không? chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy thiên chúa là đấng ban phát mọi chức vụ và quyền bình xin đổ chèo thành thần chúa trên các ngôi tớ chúa đây như xưa chúa đã ban cho những người yêu điểm mai sen xin chúa ban cho họ thần chỉ thông ngoan và thông hiểu để họ biết những việc phải làm và làm cách đẹp làm đẹp lòng chúa xin ban cho họ sức mạnh và ý chí kiên nhẫn để họ về tâm đức thắng mọi khó khăn trở ngại và thực thi bằng được những công tác họ hành Xin cho họ biết yêu mến công việc nhà Chúa nhưng cũng biết làm vui lòng những người xung quanh Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tiếp nhận những người anh chị em này vào số khôn đề của Chúa. Xin Chúa củng cố đức tin, đức cậy và đức mến của họ, biến họ trở nên những chiến sĩ nhiệt thành để mở mang đức Chúa Continuamos. Где мы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 được trong lòng chúng con nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh chúa xin loan ơn ban cho hội thánh được bình an bảo sức ngày hôm nay rất là nhiều đã đóng góp cả công sức cả công cụ để làm cho giáo sư được uh, phát triển cũng như là được thăng tiến uh, đó là một cái sự công tác vô cùng là lớn lao quý ông bà chị em không chỉ là một nhiệm kỳ mà từ 2007 tới 2019 này phải nói là một cái sự đóng góp vô cùng là quý báu và lớn lao xin yêu và trẻ em tiếp tục uh, nhân lời công nguyện cho giáo sư và xin Chúa trả công bổ hậu cho quý ông bà chị em trong những gì mà quý ông bà chị em đã đóng góp chia sẻ cho giáo sư trong cái công việc của chúng tôi xin quý ông bà chị em chúng ta cho một tràng tay một lời cảm ơn viên chức tỉnh Ba trong cái nhiệm kỳ 2020 2024 và cho cảm ơn cảm ơn là vì quý ông bà chị em đã can đảm và chấp nhận và đã hy sinh để được trong cái hàng ngũ trong cái nhiệm kỳ mới này để công tác là cánh tay nối dài của cha giáo sư của viên cha để đưa cộng đồng sư chúng ta càng ngày càng càng lớn mạnh trong một cái nhiệm kỳ phải nói ờ, rất là nhiều công việc sắp tới như là nhiều công việc phục vụ ờ, để ờ, cho giáo sư chúng ta càng ngày là càng phát triển càng thăng tiến về nhiều mặt để giáo sư chúng ta chẳng kém giáo sư nào trong tổng giáo phận sài gòn này thì bọn gàng với những lượng khỏe trẻ và năng nổ và tích cực tham gia chắc chắn rằng sẽ có một uh, sự đóng góp chia sẻ và các trợ giúp ngày hôm nay của bà anh chị em vừa mới lãnh nhân xin chào tay này của anh cho anh chị em